Ngày hôm nay thì chúng ta ăn được bạch thủ lô con 91 ở dãy 3 này và con 34 à, ở dãy 6 anh em nhé. Thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta à, theo dõi kênh của mình mà ăn được con à, bạch thủ lô con 91 và xong thủ lô 3443. Đề thì chúng ta không ăn được anh em nhé. Đề thì nó quay khá là ảo luôn anh em ạ. Rất khó bắt được đề cái dịp này. Đó. Thì mình cũng cảm ơn 29 người đã like video cho mình và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 ngày hôm nay thì chúng ta ăn được ba nháy lô thì à, ăn được à, bạch thủ lô là con 21 và 12 thì chúng ta ăn được ba nháy anh em nhé quá là tuyệt vời rực rỡ rồi chúc mừng anh em ở trên Zalo của chúng ta ngày hôm nay thì à, tiếp tục chúng ta ăn được ba nháy lô 12 này ở giải nhì này 12 ở giải 6 này và con 21 ở giải 5 anh em nhé Ngày hôm qua thì chúng ta đại thắng được con 49 Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục 1221 Quá là tuyệt vời luôn Cầu đang rất chi là đỏ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 ok thì à, cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em nữa thì à, mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề và lô để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu này của chúng ta thì cũng chỉ có bốn số thôi thứ ba này ở giải 5 chúng ta lấy con hai này và con 6 6 đây chúng ta lấy bóng anh em nhé 6 bóng 1 chúng ta ghép con 2 nên con 6 và con 1 này cho mình càng của chúng ta càng của chúng ta thì uh, càng em lấy dạy ba cho mình em nhé thì chúng ta ghép lần lượt càng 2 này chạm 2 của chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 262 này và 212 bốn số chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này để chơi vào ngày mùng 5 tháng 4 này ngày mùng 5 tháng 4 của chúng ta đề về 26 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này và ăn thẳng con 26 này anh em nhé càng của chúng ta là càng 226 thì chúng ta cũng ăn cả càng 2 này tiếp tục thì chúng ta có chạm 1 này càng ở đây thì chúng ta có càng 9 ở đây thì ghép lần lượt thì chúng ta có chạm 1 này 161 và 11 đi cặp cùng con 66 để chúng ta chơi cho ngày mùng 6 tháng 4 ngày mùng 6 tháng 4 của chúng ta đề về 11 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 1 này và ăn thẳng con 11 này trong cái dàn 4 số anh em nhé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 bốn số này cho mình ngày mai thì uh, cái đường cầu này của chúng ta thì có con uh, ờ, 33 và 38 anh em nhé Thế còn 33 này nó là con đề khan anh em ạ nên mọi người để ý giúp mình đây là cái đường cầu đề kết hợp với ba càng về một phần bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này bộ đề của chúng ta bộ đề này chạy từ ngày thứ hai ở giải tư này kết hợp với lại giải 5 cho mình con đầu tiên bộ số thứ tư ở giải tư và con đầu tiên bộ số thứ nhất ở giải 5 này anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có bộ đề 04 này bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này 090 này 545 này 595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 để chơi cho ngày mùng 5 tháng 4 Ngày mùng 5 tháng 4 của chúng ta đề về 26 thì chúng ta đã ăn được con đề 26 này trong bộ đề 12 anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 11. Bộ đề 11 của chúng ta thì có 11 này, 66 này, 161 để chơi cho ngày mùng 6 tháng 4. ngày mùng 6 tháng 4 của chúng ta đề về 11 thì chúng ta đã ăn được con đề 11 này trong bộ đề 11 thì tiếp tục cái đường cầu này ngày mai của chúng ta chạy ngày thứ tư anh em nhé thì chúng ta có bộ đề 23 này bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787 đó anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đè thứ hai của mình về đường cầu lô thì ờ, ngày hôm nay thì ờ, mình tiếp tục không chia sẻ mình sẽ chốt luôn cho anh em nhé cầu lô thì nó đang đỏ thì mình cứ bắt cho anh em để cho chúng ta tham khảo và chơi trong buổi chiều hàng ngày thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày mùng 7 tháng 4 anh em nhé về cái đường cầu đề thì mình sẽ bắt cho anh em là hai cái chạm chạm 3 và chạm 7 và dàn đề của chúng ta thì à, chỉ có 12 à, số thôi anh em nhé đó kết hợp với lại uh, chạm 3 chạm 7 cho mình đề thì nó quay khá là ảo lên là mọi người uh, tham khảo thôi đợi đến khi nó ổn ổn thì vào nó cứ hết kép thì nó lại được một hai hôm lại tiếp tục ra kép liệu ngày mai nó có ra kép nữa hay không thì do hội đồng số số anh em nhé